ba thanh à, tịnh đà bye. cứu hàm thân à, tương tô choi sáng tự trang nghiêm chúng con thành à, tâm cung kính à, lại nam thời đồng Nam Mô nam mô phổ Nam Mô Nam Mô nam mô long trưởng Nam Mô Nam Mô Nam Mô phần phật làm hoặc dạy người khác làm hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo những tội chưa dòng à, hạ tiện những kẻ miệng lệ sang càng chỗ bạch như vậy hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí hoặc giữ đường giới thanh tình nhận đến thì một vóc cơm cho các loài súng sanh hoặc tu tinh hạnh căn lành đã có thành tựu lành đã có tu hành bồ đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có tất cả hợp lại so sánh trừ tinh thái đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như các đấng phận đời qua khứ con cũng xin hồi hướng như thế các tôi đều sám hồi ca phước xin tùy ý và nhờ công đức thanh phận nguyện thành trí vô thường chư phần trong ba đời rấn hơn các chúng sanh biển công đứng không lường con nay thành mười phương chẳng ai mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa ở trong cõi phật mỗi người tiếng vọng có phần à, phá ra thánh thoát tâm à, thần sáng trân à, tương lai mỗi kiếp tôn xưng khen ngợi phật đức các tình rất sâu tràng trương tồn từ lâu à, phổ hiền nguyên lực rất sâu à, cúng dường cùng khắp nhiễm màu như à, lai xưa chúng sanh lời lãng đường tu chuyên à, cần cung dường 张啊！ giữ độ các bậc Bồ chẳng kháng với cái không cái không tương cùng chẳng kha với cái sẵn mà sẵn tức là không không tức là sẵn với thủ tướng hành và tức này nghĩa cũng là như thế này xa lời phóng cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng thành chẳng thêm chẳng bơ thế nên trong trần không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn nhậm vào sao trần là mắng tai mùi lưỡi thân y và sao trần nhậm với sao căn là sao hình hương vị trong tánh chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới tánh chân không nó chẳng có cái vô minh cũng không luồn cái vô minh đã nhận đến nó chẳng có cái lão tử cũng không luồn cái lão tử đã trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo Thánh chân không nó không à, cần tri cung chẳng cần đăng gì Bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát gọi đủ là Bồ Đề Tăng Đóa nương nơi trí bát nhã để xe soi mới đã qua bên ngàn giảng kia Vì nương ban nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngại bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đau mộng tưởng rỗng rao qua niên bà nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mừng đa đây nên biết rằng kinh ba nhã ba la mừng bài chú đại thần bài chú đại minh bài chú vô thương và thân là bài chú vô đẳng đẳng vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối nên nói chú ban nhã bà la mần đã đây liền nói chú rằng yên đây yên đế bà la yên đây bà la tăng công đức sám hội khó nghĩ lượng vô biên thắng phước đặng tỏ tường à, khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới mau về cõi phật thắng một đường duyên lành hồi hướng vạn linh gia hộ hiện tiền đệ tử chúng con tề tự trước Phật đài thành tâm lễ sám hối hồng danh để tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền khiên oan trái hoặc nhiều kiếp oán thân hoặc phạm giới cấm các điều sát hại những mạng chúng sanh thân ba nghiệp tội miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu lầm tạo điều quay gây các tội à, lỗi ngưỡng mong oai thần chư phật từ lực bồ tát minh huân gia hộ chúng con tội chướng tiêu trừ căn lành thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm khắp nguyện âm siêu dường thái pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành phật ấy đạo